Ở bài này thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ server. Đầu tiên chúng ta sẽ enable dịch vụ HTTPS lên. Chúng ta sẽ import thư viện HTTP client module vào trong file app.module.ts. Suộc app app.module.ts đây chúng ta sẽ import vào tiếp đến thì à, chúng ta sẽ thử viện sử dụng thư viện ở dưới này các bạn nhớ nhé các ờ, cái thư viện được import phải cách nhau bằng dấu phẩy nếu không có dấu phẩy thì sẽ bị lỗi ngay đây các bạn thấy bôi đỏ ở dòng dưới ngay các bạn có thể để dấu phẩy ở cuối cùng như thế này cũng sẽ không lỗi để khi nào chúng ta mà paste xuống phía dưới thì cũng không lỗi luôn ok quay lại bài học chúng ta sẽ mô phỏng một data server để làm được điều này thì chúng ta sẽ sử dụng sử dụng ờ, module ờ, in memory web API chúng ta sẽ dùng câu lệnh để tạo ra một ờ, web API ngầm ở trong RAM của chúng ta để uh, install được uh, web API này thì chúng ta sẽ chạy câu lệnh như sau npm install angular in memory web API Chờ chờ save chúng ta sẽ mở folder chứa project của chúng ta và ra chúng ta sẽ paste câu lệnh vào đây có vẻ như việc uh, copy paste đang vấn đề tôi sẽ paste lại enter chúng ta sẽ cùng chờ đợi để máy gen cho chúng ta Vâng, vẻ như là lỗi đã xảy ra chúng ta đang install à, web API mới nhất thì đang là thuộc uh, Angular 14 cho nên là chúng ta sẽ phải install phiên bản uh, thấp hơn vì chúng ta đang sử dụng uh, Angular phiên bản 13 thì uh, chúng ta sẽ paste lại câu lệnh và sửa một chút chúng ta sẽ a, a còng này phiên bản mới nhất của Angular 14 sẽ là à, của phiên bản mới nhất của của cái thư viện uh, web API sẽ là 0.14.0 là của Angular 14 chúng ta sẽ giảm xuống một uh, version là 0.13.0 enter hy vọng là sẽ cài đặt thành công trông như thế này thôi nhưng mà có vẻ là đã xong rồi đấy các bạn ạ chúng ta sẽ cùng tiếp tục bài học chúng ta sẽ import thêm hai thư viện mới vào trong ờ, app.module.ts thư viện đầu thì ok thư viện sau bị lỗi luôn chúng ta sẽ tiếp tục thêm code để cho nó bớt lỗi đang thiếu dấu ờ, đóng ngoặc ờ, cái tutorial này của trên Angular trên trang chủ vẫn nó còn nhiều ờ, bất cập chúng ta vào thư viện xong bị lỗi thì không biết là do chúng ta viết sai cái gì hay là thư viện bị lệch lạc gì hay là chúng ta chưa cốt xong nên nó bị lỗi đề nghị là nếu mà các anh làm ra trang chủ Angular mà có nghe thấy tôi thì nên mà viết cốt theo thứ tự ngược lại là chúng ta sẽ làm những cốt uh, à, có rắn trước xong đấy mới làm những cốt này ví dụ như cốt này sau thì mới đỡ lỗi như thế này nay chúng ta input vào lỗi luôn này, chúng ta sẽ tiếp tục uh, bài học để uh, lỗi này nó mất đi rồi chúng ta sẽ copy câu lệnh để tạo service này chúng ta sẽ mở màn hình đen lên tôi sẽ dùng Ctrl C no đấy, thực ra đã xong rồi đấy chúng ta không uh, tắt cái job của chúng ta tắt job của chúng ta và cũng cũng thoát ra tại vì job đã xong rồi append các lệnh generate switch copy lại enter sau khi ờ, service tạo xong thì chúng ta sẽ thay thế ờ, cốt ở trong service này bằng đoạn này có vẻ như là chúng ta đã tạo xong service rồi đây thay thế cốt cũ bằng cốt mới Ctrl F đấy bây giờ chúng ta paste cái memory memory data service này thì đoạn này hết lỗi đề nghị là mọi người hãy ờ, trang chủ quan là hãy tạo file này trước ở trong tôi tuto đồ nếu update lần sau rồi mới import thư viện vào đây cho nó đỡ lỗi nhé ok chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phần tiếp theo đấy là chúng ta sử dụng cái header này chỗ http client này mình sẽ thêm mới đây. ok tiếp đến là xin lỗi các bạn tôi đã chuyển sang tới trang tiếp theo tiếp đến là ở ờ, contractor ở cái service hero service ts ở đây thì ờ, chúng ta sẽ sửa cái contractor này và thêm mới một cái HTTP client tôi sẽ copy và thay thế lại cái constructor ở đây à, trước khi đấy chúng ta phải import à, thư viện này vào hero.subit.ts chứ không phải là ở à, à, app module.ts xin lỗi các bạn tiếp đến thì trong hero.service.ts thì chúng ta sẽ thêm một hàm lốc này lốc này để à, thêm lốc vào khi hero service này được à, vào đến tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm một uh, biến uh, private hero URL và giá trị của nó là API suộc hero tiếp đến chúng ta sẽ chỉnh sửa hàm uh, lấy danh sách hero chúng ta không gọi từ message sheet switch nữa chúng ta sẽ dùng à, cái này http này nó sẽ dùng http và get hero từ url tiếp đến thì chúng ta sẽ xử lý lỗi chúng ta sẽ import thêm thư viện cut errors và chúng ta sẽ xem lại handle error này tôi sẽ copy cả thay thế lại đây handle error chưa có hàm này Đấy, rất nhiều chỗ là test xong gọi hàm thì mới có định nghĩa hàm tôi thấy như vậy là hơi ảnh hưởng đến người học họ sẽ gây hoang mang không biết là sai đâu đây sau khi ta bê ra thì hết lỗi luôn tiếp đến thì à, chúng ta sẽ chỉnh sửa một chút đấy là tab hàm tab của chúng ta rồi đâu đây, rồi đây. ok tiếp đến thì chúng ta sẽ chỉnh sửa phần phần lấy một hero này chúng ta sẽ cũng sẽ dùng http và url là cái biến chúng ta đã định nghĩa ở trên ok như vậy là chúng ta đã xong chúng ta sẽ cùng ờ, xem thành quả quả của chúng ta sẽ là không khác gì những bài trước nhưng thay vào đó là chúng ta đã gọi HTTP được chưa còn có thấy độ trễ không thì chúng ta gọi qua HTTP nên độ trễ rất lớn vậy thì cái mà dùng service mới hoạt động được cái mà ờ, nó gọi là lazy lát ấy, gọi là observer này.